mà đặc biệt là nam hay nữ bất trai bất gái ai uống cũng rất là hài lòng và dễ chịu và Kỳ lân đã khảo sát bởi những chuyên gia thích uống trà và những người không thích uống trà bởi vì Kỳ lân cũng là người rất thích trà và rất là thường xuyên phải trải nghiệm trà và uống rất nhiều loại trà rồi nên đây là loại trà mà Kỳ Lan đúc kết ra để mà phục vụ tất cả quý khách có thể là không phải mình dùng một lần hai lần mà mình sẽ hiệu nghiệm nhưng mình phải dùng quá trình thì trong quá trình đó sẽ đem lại chúng ta những cái vượng khí những tài lộc những điều tốt đẹp nhất Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury và hôm nay một chủ đề thư giãn à, thưởng thức trà Kỳ Lân xin giới thiệu đến tất cả quý khách sản phẩm trà Kalen Kỳ Lân Luxury của Kỳ Lân nha đây là một hộp trà cao cấp Kỳ Lân Luxury một sản phẩm cao cấp theo tiêu chí Luxury Kỳ Lân có nghĩa là những gì tinh hoa nhất những gì đẹp nhất, những gì chuẩn nhất, những gì ngon nhất, những gì tốt nhất, những gì hoàn hảo nhất, những gì hoàn thiện nhất những gì đẳng cấp nhất thì đang sẽ phục vụ và giao lưu với tất, với tất cả quý khách hàng từ cái túi để sách từ cái quay sách mới vừa đi tới cái vòng mà túi sách thôi mà đã cao cấp như vậy rồi rồi đến cái hộp nè cực kỳ cao cấp và bên trong thì có bốn cái hộp nhỏ nắp hộp này thì là hít hai cục 500 hai đầu hít lại nghe tiếng bóp bóp rất là phê và trong đây sẽ là một tờ giấy hướng dẫn giới thiệu về trà của Kỳ Lân Luxury trà ô long kim tuyên là một tên gọi trà ngon rất ngon và trà này được trồng tại Bảo Lộc và đặc biệt là bên trong này có bốn hộp nhỏ một cái sản phẩm cao cấp thì từ cái chất liệu hộp nhìn là đã, đã rất là mê rất là thích rồi bên trong bốn hộp nhỏ thì trong bốn hộp nhỏ này sẽ có hai hộp là một loại hai hộp khác là một loại có nghĩa là hai hộp màu vàng này là đậm đậm vừa vừa mà đặc biệt là nam hay nữ bất trai bất gái ai uống cũng rất là hài lòng và dễ chịu và Kỳ Lan đã khảo sát bởi những chuyên gia thích uống trà và những người không thích uống trà và Kỳ Lan đã đúc kết lại tất cả những cái góp ý của những người mà Kỳ Lan nhờ họ cho rằng trà này rất tốt và uống rất là dễ rất là thoải mái rất là ngon và khi tung ra một sản phẩm gì đó để giao lưu với tất cả quý khách thì Kỳ Lan là người đầu tiên trải nghiệm tất cả những sản phẩm của mình trải nghiệm rất là nhiều trải nghiệm rất là kỹ rất là chuẩn đến khi công bố sản phẩm ra thì nó phải đủ được cái tiêu chí là kỳ lần luxury rồi bây giờ mình sẽ à, lấy bốn cái hộp nhỏ này ra ha thì để xem bên trong cái hộp này nó cao cấp như thế nào quá là cao cấp rồi bây giờ à, kỳ năng sẽ xếp hai hộp này là một loại hai hộp này một loại thì clip trước Kỳ Lăng đã giới thiệu chi tiết về loại mà màu vàng rồi uống rất là ngon rồi Kỳ Lăng đã thưởng thức trải nghiệm tại video trước rồi quý khách có thể xem lại video trước đó ở kênh youtube Kỳ Lăng Luxury cũng như trên fanpage Kỳ Lăng Luxury hoặc trên website kỳ lăng luxury.com và hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm hai hộp màu bạc này là hai loại rất đậm dành cho những người nghiện trà hai loại này dành cho những người thích uống trà và nghiện trà uống cũng được và những người chưa biết uống trà uống được nói chung là nó dễ uống mà ngọt hậu vị rất là ok và tạm vị đây bây giờ chị Lan sẽ khui hết một hộp nha ở thiết kế của cái túi trà này chị Lan cũng đã thiết kế rất tiện lợi là chị Lan dập xéo cái đường này để mà hút chân không để mà làm cho gói trà trở nên đẹp hơn nữa và xéo như vậy là để mình khi mình cắt cái túi mình sẽ cắt theo cái chiều xéo này luôn và nó dư một khoảng như vậy để mà khi mình cắt như vậy nếu mình mình chưa có cái hũ để mình đựng á, thì mình sẽ túm lại và mình lấy dây mình buộc lại chứ không không có cắt sát này cắt sát này là không buộc được luôn rồi em cắt giùm anh rồi bắt đầu khí thoát ra đó nở ra nở ra nãy quả trà nó rất là cứng bây giờ quả trà nó trở nên rộng rãi ha rất là thơm ngửi thôi đã thơm rồi thơm tuyệt vời luôn á trà này kỳ lăng đảm bảo cam kết đảm bảo là bất kỳ người nào nghiện trà thích trà sẽ rất mê loại trà này cam kết điều đó bởi vì kỳ lăng cũng là người rất thích trà và rất là thường xuyên phải trải nghiệm trà và uống rất nhiều loại trà rồi nên đây là loại trà mà kỳ lăng đúc kết ra để mà phục vụ tất cả quý khách trong khi chờ đợi thì à, kỳ lăng sẽ à, đốt trầm thú chơi trầm này rất là thú vị và uh, Kỳ Lan đã thực hiện một clip giới thiệu về sản phẩm trầm này rồi trầm thiên nhiên, trầm núi rừng, trầm sưu tầm bởi vì tất cả sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury là theo tiêu chí Luxury Kỳ Lăng những gì tinh hoa nhất, những gì tốt nhất, những gì đẹp nhất, những gì chuẩn nhất, những gì hoàn hảo nhất, những gì tinh tế nhất, những gì hoàn mỹ nhất Kỳ Lăng sẽ phục vụ, tuyển chọn, phục vụ, giao lưu với tất cả quý khách vừa thưởng thức trà vừa song trầm trầm là một cái vấn đề phong thủy một vấn đề mà tâm linh không thể nào mà mình lý giải được bởi vì không phải tự nhiên mà từ thời vua chúa ông bà chúng ta tất cả những người thành công họ đã dùng trầm có thể là không phải mình dùng một lần hai lần mà mình sẽ hiệu nghiệm nhưng mình phải dùng quá trình thì trong quá trình đó sẽ đem lại chúng ta những cái vượng khí những tài lộc những điều tốt đẹp nhất thì chính vì vậy trầm mới được nhiều người tin và sử dụng và chọn là một sản phẩm rất là phong thủy cũng phục vụ cho việc phong thủy của mình rất là thơm rất là thơm đặc biệt trà của kỳ lan luxury là tuyển chọn trà uống không bị bắt ngủ dừa thơm của trà vừa quyện với thơm của trầm thanh tịnh lúc này mình mở nhạc lên mở nhạc thanh tịnh lên mở nhạc thiền lên nhưng mà du dương lên tại vì à, kỳ lăng làm video up lên youtube nên hạn chế mở những bài nhạc sử dụng bản quyền cho nên là kỳ lăng sẽ à, tưởng tượng ra tưởng tượng ra là đang nghe những bài nhạc thiền uống miếng trà uống miếng trà nè và thưởng thức miếng trồng ngoài à, xong bằng quẹt mình quẹt cho nó bay tinh dầu ra thì kỳ lân chọn cách này để xong nó tỏ ra liên tục liên tục và liên tục chỉ cần một hai tiếng mình trở trầm là được nè đó đây là những miếng trầm nè đó mình cứ lật ra tại vì này nó dùng bằng dùng bằng điện và nó nung nguyên một ngày cho mình luôn tinh dầu tỏa rất thơm Vâng và như vậy là video clip đến đây sẽ được phép kết thúc Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lăng Review Kỳ Lăng chân thành cảm ơn và hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe, đăng ký kênh youtube của Kỳ Lăng cũng như like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng Luxury hoặc truy cập trực tiếp vào website kỳ lăng luxury com để xem những danh mục sản phẩm, những sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury nhé à, hoặc là gọi trực tiếp cho Kỳ Lăng theo số hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua Zalo cũng là số hotline luôn 0901 247 247 đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lăng Luxury sẽ phục vụ tất cả quý khách về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao xin trân trọng cảm ơn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại